sông nhìn mây trôi mênh mông nơi quê chồng em còn buồn không thời gian trôi qua mau nhiều khi ngỡ như là giấc mơ đời không như trong mơ tình yêu có mấy ai đâu ngờ thả như mây lạnh gió đưa về chốn xa đừng như chim đa đa sao vô tình cho buồn người ta ai làm ai làm cho giọt mưa tuôn ướt con bướm vàng khi đậu nhanh mù chim truyền nhành ớt nhành rau lấy chồng xa xứ biết đâu mà tìm thế tìm chim chim bay biển bắc anh tìm biển nam chiều chiều chiều chiều ra đứng bờ sông giây phút chạnh lòng em có trách ta đa xin em đừng trách đa đa xin em đừng trách đa đa đa đa sao vô tình cho buồn người ta ai làm ai làm cho giọt mưa tuôn ướt con bướm vàng khi đậu nhanh u chim truyền nhành ớt nhành rau lấy chồng xa xứ biết đâu mà tìm tìm em như thế tìm chim chim bay biển bắc anh tìm biết chiều chiều chiều ra đứng bờ sông giây phút chạnh lòng em có trách đa đa xin em đừng trách đa đa xin em đừng trách đa đa trẻ thơ yên tâm xanh đèn để mẹ hiền con hết yêu con lứa tuổi học sinh vì cha là lính con thiết tha xin an vui cho người đầu tuyến trẻ thơ yên tâm xanh đèn để mẹ hiền con hết yêu phiền sách đèn để mẹ hiền con hết yêu phiền nào em tuổi mười lăm Em hay nghe tôi ngồi đánh đàn Tiếng đàn làm nỗi nhớ mênh mang Rồi thời gian dần trôi mau Em không nghe tôi dạo phim đàn Mà chỉ nhìn len lén bên sông như ngày nào sang đây nghe tôi ngồi đàn để điều đàn buồn mênh mang em như mây trôi dịu dàng trôi lang thang trên bầu trời và mây đã xa tôi oh, sao không lấy chồng gần mà đi lấy chồng xa có con chim đa đa hót lời nỉ non sao em nỡ lấy chồng từ khi tuổi còn son để con chim đa đa ngậm ngùi đành bay xa tình cờ tôi gặp lại em đã đi chung trên một chuyến đò con đò chiều đưa khách sang sông tình cờ ta nhận ra nhau nghe mênh mông nhớ chuyện hôm nào để đò chiều xong vỗ lao sao hôm cô dâu sang nhà chồng qua sông trên con đò hồng mà giọt buồn nhỏ bên sông hôm cô dâu sang nhà chồng ai du con nghe buồn lòng lời du nghe nhớ mong sao không lấy chồng gần mà đi lấy chồng xa có con chim đa đa hót lời nỉ non sao em nữa lấy chồng từ khi tuổi còn son để con chim đa đa ngậm ngùi đành bay xa tiếng đàn làm nỗi nhớ mênh mang rồi thời gian dần trôi mau em không nghe tôi dạo phim đàn mà chỉ ngày nào sáng đây nghe tôi ngồi đàn để điều đàn buồn mênh mang em như mây trôi dịu dàng trôi lang thang trên bầu trời và mây đã xa tôi sao không lấy chồng gần mà đi lấy chồng xa có con chim đa đa hót lời nỉ non sao em nỡ lấy chồng từ khi tuổi còn son để con chim đa đa ngậm ngùi đành bay xa tình cờ tôi gặp lại em ta đi chung trên một chuyến đò con đò chiều đưa khách sang sông tình cờ ta nhận ra nhau nghe mênh mông nhớ chuyện hôm nào để đò chiều xong vỗ lao sao hôm cô dâu sang nhà chồng qua sông trên con đò hồng mà giọt buồn nhỏ bên sông hôm cô dâu sang nhà chồng ai du con nghe buồn lòng lời du nghe nhớ mong sao không lấy chồng gần mà đi lấy chồng xa có con chim đa đa hót lời nỉ non sao em nỡ lấy chồng từ khi tuổi còn son để con chim đa đa ngậm ngùi đành bay xa để con chim đa đa ngậm ngùi đành bay xa trên bến xe tôi thầm mong theo mẹ giúp con gái yêu lấy chồng đi chị thương hai đứa em thương mẹ già còn đau ý à chị tôi chưa lấy chồng rồi mẹ tôi khuất xa sông thấy chi buồn mà thương ý à chị tôi chưa lấy chồng rồi một đêm sáng trăng có một người đàn ông voice in lấy chồng năm xa cách xa tôi trở về làng quê thăm nhìn hàng cao rác giờ lá trầu khô có ai từ vợ chồng chồng lên nổi vọng phu chiều chiều chiều chiều trông về biến khu chiều chiều trông về biển khu lòng căm hơn oán tiếng ai cười có nghe đêm trường tiếng du hời cạnh cầu ao tình yêu lắng sâu đã đi vào cõi nhớ thua ấy chúng mình hay ngắm nhìn trăng lên dưới ấm lòng nhau qua những câu chuyện tình lời du bên nước ai hát điệu hò khoan tình ơi rõ ràng như lỡ một cung đàn qua rồi chuyện xưa qua rồi còn in trong đời bây giờ cũng thế thôi mình ta lẽ loi duyên kiếp và cuộc đời ai thấu được lòng người tìm quên để vui người ơi người ơi ngày đó xa rồi nay chỉ là mơ thôi đừng nhắc làm chi đau xót tim một người đành ôm tiếc cho số phận nhỏ nhoi tình yêu đã phai như giấc mộng đêm dài vui người ơi người ơi ngày đó xa rồi nay chỉ là mơ thôi đừng nhắc làm chi đau xót tim một người đành ôm nuối tiếc cho số phận nhỏ nhoi tình yêu đã phai như giấc mộng đêm dài đành ôm nuối tiếc cho số phận nhỏ nhoi tình yêu đã phai như giấc mộng đêm love sát vai anh hai mái đầu xanh thì thầm ước hẹn hai mái đầu xanh tình yêu trọn vẹn ai ngờ bong bóng vỡ tan thôi rồi em đã sang ngang theo chồng trời mưa bong bóng phập phồng em đi lấy chồng để nhớ mưa nào năm xưa phải chi hôm ấy đừng

trọn vẹn ai ngờ bong bóng vỡ tan thôi rồi em đã xa ngang theo chồng trời mưa bong bóng phập phồng em đi lấy chồng để khổ cho anh anh về ôm môi thương đau em đi có nhớ mưa nào năm xưa phải chi